Hi, xin chào bạn, chào bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Sen Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoa Sen.com Và trong video ngày hôm nay, Hoa Sen sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta liên kết Visa Pay với tài khoản ngân hàng tiếng Anh voucher trị giá 1 triệu hoàn toàn miễn phí 100% luôn nhé Hoàng Giang xe.com suite go suite Zalo Pay. Ok, chủ đề chính của video ngày hôm nay đó chính là kiếm tiền từ Zalo Pay. Và mình Hoa Xe sẽ chia sẻ bạn bốn điều chính. Đầu tiên nhất mình sẽ giới thiệu cho bạn Zalo Pay là gì. Theo thứ hai mình sẽ chia sẻ bạn ưu điểm của Zalo Pay so với các ứng dụng khác. Tiếp theo thứ ba là mình sẽ hướng dẫn bạn cách liên kết Zalo Pay với tài khoản ngân hàng hiện nay vào chờ 1 triệu hoàn toàn miễn phí 100%. Và cuối cùng tư mình sẽ chia sẻ bạn cách kiếm tiền từ Zalo Pay như nào nhé chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này ngay mà luôn nhá vậy đầu tiên nhất ZaloPay là gì ạ ZaloPay là một nền tảng ứng dụng thanh toán di động hay còn được gọi là ví điện tử ấy giống như Momo này hay ShopeePay của Shopee AirPay của Vietnam Export VietinPay của Viettel hay Moca của Grab vân vân và mây mây ZaloPay thì ra đời vào ngày 18 tháng 1 năm 2016 là một ứng dụng của công ty công nghệ Việt Nam VNG có trụ chính tại Z06 đường số 13 phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đấy. Theo thứ hai là ưu điểm của Zalopay so với các ứng dụng ví điện tử khác cũng như là lý do tại sao chúng ta nên dùng ví điện tử Zalopay ạ. Đầu tiên nhất ý, là giao dịch trên Zalopay thì hoàn toàn miễn phí 100 triệu. Theo thứ hai là chuyển tiền và thanh toán trong Zalopay chúng ta chỉ mất chưa đến 2 giây khi mà chúng ta vừa có thể chat vừa có thể chuyển tiền trong chat Zalo cũng như là thanh toán mọi giao dịch mà không cần phải tải thêm app Zalopay theo thứ ba là an toàn và bảo mật khi mà đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS chỉ ở thêm thì tiêu chuẩn PCI DSS là tiêu chuẩn bảo mật của ngân hàng nhà nước nhé và cùng thứ tư là đa dạng dịch vụ khi mà hàng trăm dịch vụ tiện ích, hàng ngàn điểm chấp nhận thanh toán ZaloPay trên toàn quốc. Ok, đầu tiên nhất, tất nhiên rồi, bạn sẽ mở điện thoại mình lên và truy cập vào bất kỳ trình duyệt nào có trên điện thoại của bạn nha. Ví dụ đây mình truy cập vào trình duyệt Google Chrome nha. Thì trên thanh tìm kiếm, các bạn nhập địa chỉ hoanggiangxe.com, suite câu, suite ZaloPay mình xin lặp lại này là hoàng giang xe.com gạch chéo go gạch chéo z a l o v a i thì link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được tìm ở phần bình luận ha các bạn có thể click bấm chọn link đó cũng được nha sau đó các bạn nhấn ok này thì này sẽ ra một giao diện giống như này bước theo các bạn bấm vào tham gia ngay tiếp theo bạn nhấn vào xem tất cả voucher này thì ở đây sẽ hiện ra danh sách tất cả những voucher bạn sẽ được nhận sau khi bạn liên kết ví Zalopay với tài khoản ngân hàng thành công và thực hiện một giao dịch bất kỳ. Giao dịch ở đây có thể là lạp tiền vào ví tối thiểu 10.000 đồng nha. Đây là cách phổ biến và dễ nhất ha. Ok, bước tiếp theo bạn nhấn vào liên kết ngay này. Xong lại tiếp tục nhấn vào liên kết ngay lần hai. Kế tiếp bạn sẽ tiến hành nhập số điện thoại của mình vào. Bạn lưu ý là số điện thoại này phải trùng với số điện thoại mà bạn đăng ký Zalo nha xong bấm chọn nhận mã xác thực OTP thì sẽ có một mã OTP gồm 6 chữ số được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn vừa đăng ký bạn tiến hành nhập vào kế tiếp bạn sẽ tạo một mật khẩu gồm 6 chữ số để xác minh cho mỗi lần bạn thanh toán bằng Zalo Pay và nhập lại mật khẩu vừa tạo một lần nữa Sau đó bạn sẽ nhận được một thông báo là bạn đã cài đặt số điện thoại và mật khẩu thành công. Bạn nhấn trở về để chúng ta tiến hành liên kết ví Zalo Pay với tài khoản ngân hàng nhé. Thì bạn quan sát ở đây mình sẽ liên kết được với rất nhiều các ngân hàng. Thì danh sách những ngân hàng mà liên kết được nhận voucher 1 triệu ấy thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nhé. Từ đây mình liên kết với 10 banh ngân hàng quân đội nha. Các bạn bấm chọn vào biểu tượng 10 banh này Bạn lưu ý cho mình là số điện thoại bạn đăng ký Zalo phải trùng với số điện thoại mà bạn đăng ký tài khoản ngân hàng nha. Tiếp theo bạn tiến hành nhập số thẻ gồm 16 chữ số ở mặt trước của thẻ vật lý ngân hàng của bạn nha. Xong nhấn tiếp tục. Kế tiếp bạn chọn tháng và năm phát hành của thẻ. Thì phần này cũng ở mặt trước của thẻ nha. và điền họ tên của chủ thẻ, viết hoa không dấu, được in ở mặt trước của thẻ. Rồi tiếp tục chọn loại giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân này hoặc passport tức là hộ chiếu ấy rồi căn cước công dân hoặc chứng minh sĩ quan ví dụ đây mình chọn là chứng minh nhân dân nha Rồi bạn điền số chứng minh nhân dân của bạn vào. Bạn lưu ý cho mình là số dư tối thiểu trong tài khoản ngân hàng của bạn phải lớn hơn 50.000 nha. Cuối cùng nhấn vào liên kết ngay. Ok, sau khi liên kết xong thì bạn sẽ nhận được thông báo là liên kết thành công. Thì bước tiếp theo bạn tiến hành nạp tiền vào ví nhá. Ở đây bạn sẽ làm cho mình tối thiểu 10.000 đồng thôi nha bạn nhấn vào nạp tiền vào ví này xong nhập số tiền cần nạp là 10.000 và chọn tiếp tục kế tiếp nhấn xác nhận giao dịch và điền mật khẩu xác nhận thanh toán vừa nãy bạn tạo vào Kế tiếp sẽ còn mã xác thực OTP gồm 8 chữ số được gửi về tin nhắn số điện thoại của bạn. Bạn tiến hành nhập vào, xong nhấn xác nhận. Ok, như vậy là mình đã làm thành công 10.000 vào ví ZaloPay. Bạn nhấn hoàn thành này. Sau khi hoàn thành xong tất cả bước vừa xong là liên kết ví ZaloPay với tài khoản ngân hàng cũng như là làm tối thiểu 10.000 đồng vào ví ZaloPay thì bạn sẽ nhận được tất cả số voucher trị giá 1 triệu này nha. Và để kiếm tiền trên Zalopay thì bạn tiến hành truy cập vào trang chủ của app Zalopay này. Sau bạn kéo xuống một chút này. Thì ở đây sẽ có các băng rôn này. Bạn lướt băng rôn sang này. Đó. Tìm đến băng rôn là giới thiệu Zalopay cùng ring ngay 1 triệu này. Bạn bấm chọn nhá đó thì ở đây sẽ có thời gian này à, chương trình này diễn ra từ mùng 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 đây bạn kéo xuống này đọc các thông tin cần thiết này ok sau khi đọc xong rồi thì bạn nhấn vào tham gia ngay thiếu này sẽ hiện ra một giao diện như thế này ở đây sẽ có tiền thưởng bạn đã nhận được bao nhiêu này cũng như là lượt nhận thưởng còn lại này mỗi người ở đây thì chúng ta sẽ được mời tối đa là 10 người thôi nhá thì bạn muốn mời bạn bè người thân hay bất kỳ ai thì bạn có thể mời qua Zalo hoặc Facebook nha ví dụ đây mình mời bạn bè qua Zalo nhá bạn nhấn vào mời bạn Zalo này thì bạn sẽ tiến hành chọn người bạn mà bạn muốn mời xong nhấn vào mời ở đây nhá đó hoặc bạn có thể nhấn vào mời thêm nhiều bạn bè này xong nhấn vào Zalo này đó và trên thanh tìm kiếm thì bạn tìm kiếm người bạn mà bạn muốn mời nhá. Ví dụ mình mời nick phụ của mình này là nick Hoàng Giang Official này. Đấy. Thì bạn tích chọn vào đây này. Xong nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng sang phải này. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ link giới thiệu cũng như mã mời thành công. Thì tương tự thế các bạn mời những người bạn khác nhá. cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ. Và đừng quên subscribe, đăng kênh youtube cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí và sẽ nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video, xuống phía dưới video và sẽ sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe. Bye bye! Xin chào